ยันรอเว้ปูนาแพ้ไม่รอแมงลาไรอเตปัมโอ้เจือสตตนานาโอ้ยังจอ cha na quy xe ô nhi quy tu ai thế nhìn lẹ lẹ phá

quê dân ai nhà mày làm khó tình cha nhân ô ya hàng à quý nhà năm nhỏ hóa ơi mà ơi nam sao mà nhỏ hóa ơi rồi ơi về tù về à chồng câu à lưu à là ก็กานานาจิงชนะเซนโอเรียมมาสจอนยานโนจินนาลาเพื่อเฟเสยนาเสียมมาชิวงามอลีงา chia cha à. mẹ ngã cái già mơ kia lo chỉ cần là quỷ dân à yêu là mà nhỏ chưa già mà rồi à lo xin ta à đó phá mà yun à sẽ quý chàng à phiêu như vậy nàng che thô xiên mẹ ta sự tù giò á chưa xin ô giang à mà nhà má thọ chỉ cần là rồi tổ thao về. แป้งเจียละเจ้าจูตัวจริงอ่ะสะจุนเพื่อจังงานโนเปลจะญาณาไม่ตัว xiêm hi ma mẹ tôi chia tôi sao à xin hi ma pe là hiền nhà กันตัวนานาโออามิวโลเสียงวินาเยียยังวินาเจียวเจโอกันนาแมงตายโอตัวเอตัวทอ và rằng lô hiện ra bé tổ hân na mà chưa cô là sẽ sang nhân mình tu nan mỏi con rồi về hang á đã mà về sẽ qua mưa gió sẽ cần cho mẫu nè nhưng sai ơi chạm sáng bay ta sờ gió lô nhẹ liêu ra lô liêu thai giang sự à. chia chia mà phàm mà là xin ra À, yên tiêu à biến lò à ô yam hiu à mình à, ta tu cho xin rằng khấn ở đại lô giờ phá na chia to luôn khiêm số á luôn số phiếm chia chia yeah nhà ngã lọt tay e, phải màn khá na là giao lưu à pha na hiểm chia chín cá na giao vàng ơi 也在那咱们我心里流啊。hàng xìa